Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Canh đây Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài 6 trong khóa học từ học lập trình Python nha Thì trong video trước thì mình đã chỉ cho các bạn về cách đưa những cái kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu là gì những kiểu dữ liệu phổ biến nhất và cách phân biệt nó như là những kiểu dữ liệu in, float, string hoặc là boolean Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sau vừa tầng à, kiểu dữ liệu à, đó, à, đó chính là kiểu dữ liệu string Bây giờ không cho chờ gì nữa Giờ bắt đầu nào Thì kiểu, các bạn đã biết kiểu dữ liệu string là kiểu dữ liệu nào rồi Thì kiểu dữ liệu string bao gồm những cái tập hợp những ký tự Hầu như là tất cả ký tự như là abc cờ kẻ một hai ba hoặc là những cái ký tự à, cái emoji khác thì à, chúng ta sẽ học vào những cái đặc điểm chung và đặc điểm chung và đặc điểm đặc biệt của cái à, kiểu dữ liệu đó thì mỗi kiểu dữ liệu đều có những đặc điểm chung mà đúng không đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến chúng ta ghi hello vào chúng ta tìm ra cách nha và chúng ta ghi bơ bằng world giờ chúng ta sẽ ghi một cái dấu lệnh print chúng ta ghi biến e trước nha thì các bạn đoán kết về sẽ là gì đúng kết về nó sẽ là hello bởi vì nó nói là print a cái nghĩa là in là cái biến a mà chúng ta để cài đây biến a mà biến a có giá trị là hello với dấu cách ở cuối nên là nó sẽ in là chữ hello và chúng ta inlay chữ uh, ờ, printer thì nó sẽ inlay biến bơ với cái giá trị là word như vậy về chúng ta sẽ tưởng đường ra sao khi mà chúng ta dùng cái phép tấn cộng vô hai cái uh, ờ, biến đó thì kết vẽ nó sẽ là một cái kết vẽ bạn hơi kinh ngạc đó chính là hello world thì các bạn sẽ các bạn sẽ thử vài lần và các bạn sẽ biết được rằng cái Ờ, cái cách mình đã hết là nó không phải là cộng hai cái đấy vô lại mình nó ghép hai cái biến nó vô lại nghĩa nó sẽ ghép hai cái giá trị dạng string hello whatever nó sẽ ghép hai cái vô lại thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra được rằng cái chuỗi chuỗi khi chúng ta cộng một cái chuỗi string với một cái chuỗi string khác thì nó sẽ ghép lại thay vì khi việc uh, ờ, cộng thì đây chúng ta sẽ trả thêm một cái nữa đó chính là sơ là bằng uh, à, hello à, chúng ta ghi ra chiều mai với dấu cách nữa thì chúng ta sẽ cầm uh, à, sơ e cầm sơ cầm bơ khi chạy nó sẽ ghi là hello my world thì chúng ta sẽ biết được là ta cầm e là hello tiếp theo nó cầm sơ nó sơ có chữ mai là nó chỉ thành hello my và bơ nó là vơ ta sẽ cầm lại thành hello my world như vậy đó rồi các bạn lưu ý rằng không phải là cái dấu dấu cách ở giữa phân biệt giữa mấy cái từ đã có nha mà là mình thêm vào cho mấy cái biến cho nên nếu chúng ta mà bỏ dấu cách này đi ấy và chạy thì nó sẽ gắn gắn liền lại với nhau luôn không có cái dấu cách nào chúng ta có thể thêm dấu cách như là như dấu cộng đây và tạo ra một cái dòng screen nữa nhưng mà nó không có gì hết ngoài trừ cái uh, khoảng khoảng trống đó là dấu cách đấy khi ghi chạy nó bằng chỉ ra hello my world hoặc chúng ta có thể tạo ra lại mấy cái dấu khoảng cách ở giữa biến a và biến c nhưng đổi lại thì biến a với biến c sẽ có lưu cái dấu cách đó như vậy thì giờ chúng ta sẽ tới cái đặc điểm tiếp theo đó chính là nhân thì chúng ta xóa cái xóa kia biến sơ đi rồi chúng ta ghi a cộng b nha giờ chúng ta sẽ đặt b là số 4 chúng ta ghi đổi lại a cộng b thành a nhân b khi khi nhân lại thì các bạn biết các bạn sẽ ra sao thì các bạn nó sẽ là hello hello hello và hello nó là hệ thống nó sẽ đọc lại bốn lặp lại bốn lần cái chữ hello đó của biến a thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng lát đọc lại bốn lần để gấp đôi bốn lần mà cái biến bơ chúng ta nhân vô cho dòng chữ hello ấy là số 4 nên lúc đó chúng ta sẽ suy ra được rằng một khi mà chúng ta nhân một cái lấy một cái chuỗi dạng string nhân với cái số dạng in thì nó sẽ lập hệ thống nó sẽ à, đọc lặp lại cái chuỗi string đó dựa vào số lần mà thì nó có trong giá trị in này thì liệu giống như chúng ta đặt số 2 đi nó chạy nó chỉ ghi hello hello và khi chúng ta đặt một thì nó nhau một thôi nên nó chỉ ra một chữ hello còn nếu chúng ta đặt không đây nó sẽ không ra gì hết hoặc chúng ta đặt ông 1 ông 2 ông 1 2 3 ông 1 3 4 thì nó sẽ cũng không ra gì nên chúng ta phải lưu ý rằng một khi chúng ta nhân với những số những cái con số nào nhỏ một là số 0 trở xuống như 0, âm 1, âm 2, âm 3 trở xuống thì nó sẽ không ra gì hết có nghĩa là chỉ có những cái số cự tự nhiên thì nó mới nhân vô thì nó mới ra thôi nghĩa là số n ấy thuộc tập hợp n trong lớp 6 chúng ta đã học và đây và đó là hai cái phép tính mà chúng ta để biết được thì trong string nó có nhiều cái ờ, đặc điểm khác nên chúng ta sẽ nói những cái đặc điểm cơ bản nhất về dàn string giờ chúng ta sẽ có một cái đặc điểm khác đặc biệt đối với dàn string này đó chính là nó có một cái danh sách và các bạn hình dung nó như là một cái danh sách đi và cái biến ờ, e đó có chữ hello đúng không thì cái cái hello đó cái bạn tưởng tượng nó sẽ được chia làm nhiều phần nghĩa là từng ký tự là chữ h i l l a với dấu cách và nó sẽ đỡ, được đỡ vào một cái thùng và cái thùng đó nó sẽ được ghi tên là e đúng như cái tên biến đó rồi một khi chúng ta gửi là in là chúng ta muốn lấy ra một cái ký tự nào đó thì chúng ta sẽ ghi uh, số thứ tự của ký tự đó giống như số 2 thì nó sẽ ra chữ L ở chỗ ở trong cái giá trị hello 1012 HIL cái chữ L đó bây giờ chúng ta sẽ thực hành nó trên Python luôn đầu tiên chúng ta ghi e in là e rồi chúng ta thêm một sau ở bên sau chữ e thì chúng ta sẽ thêm một kia dấu dấu ngặt à, ngặt vuông chúng ta ghi số 1 đi tôi đã chạy và các bạn thấy nó sẽ ra chữ y và các bạn thắc mắc rằng à, các bạn sẽ ờ, nhìn kỹ và các bạn sẽ biết được rằng cái chữ y ấy là nó có trong cái biến a mà đây là của biến a rồi bên phải là số 1 nghĩa là nó đã à, hệ thống nó để cho ra cái ký tự y trong cái uh, chữ hello này của biến a ở thứ tự thứ nhất mà chúng ta mà hầu như là gần như là những người mới lập trên đấy sẽ thắc mắc rằng tại sao nó lại ở số thứ tự một chúng ta kia nha à, mình nói là le số y ở chỗ số thứ tự thứ hai thì mình sẽ giải thích thì một cái danh sách trong Python ấy nó sẽ khác với những gì mà chúng ta biết ở ngoài đời thực nó số đầu vị trí đầu tiên của nó thì ở số thứ tự thứ không còn vị trí thứ hai ấy nó ở vị trí thứ hai trở lên như là 2 3 4 5 và vân vân ta chỉ thành 1 2 3 4 và vân vân nhưng ra kỳ số 0 à từ khi chạy thì nó sẽ ra chữ hơi in hoa nhớ là cái ký từ đầu tiên của cái chữ hello trong biến e thì chữ ký từ hơi đó đó ở vị trí thứ nhất nhân số đối tượng nó sẽ ra số 0 nên chúng ta lưu ý nha nó sẽ như là chiều 1 ấy nó cách giờ nhắc rồi mà chúng ta có thể nhớ được cứ nó ghi năm nó chỉ dấu cách không phải là vì nó không có uh, tìm thấy cái gì hết nên nó ghi dấu cách nha là do chúng ta để thêm dấu cách trong này à. còn nếu chúng ta ghi số 6 trở lên như số 7 ấy, mà trong này nó chỉ có 6 ký tự chúng ta chạy thì nó sẽ ghi lỗi bởi vì cái uh, dòng string này nó để uh, nó không có đủ uh, đủ số lượng ký tự bởi vì nó có 6 ký tự mà nó ghi số 7 Số thứ tự 7 nghĩa là nó ở vị trí thứ 8 Đây có vị trí cuối cùng là số 6 Ở số thứ tự là 5 thôi Các bạn lưu ý nha Và nếu chúng ta ghi âm 1 ấy Thì các bạn sẽ biết gì sẽ xảy ra Hầu như ai sẽ nghĩ rằng Khi số đó nó sẽ không ra Nhưng thực là Nó lại là Như thế này chúng ta ghi âm 2 Các bạn sẽ thấy nó ghi chữ O và chúng ta thấy chữ O là uh, vị trí thứ hai ở cuối hàng từ điểm từ phải sang trái cho phải trái sang phải nữa vậy chúng ta chúng ta thử nha âm 4 vậy mà nó sẽ ghi ra chữ là hệ chúng ta ghi số 6 đi cho nó dở nó sẽ ra chữ H là ký từ đầu tiên của kia ờ, dòng hello của biến e trong biến e thì lúc đó chúng ta sẽ biết được rằng cái như một khi chúng ta ghi số âm vô thì nó sẽ chọn cái à, vị trí vị trí của số đó nhưng nó à, nó điếm từ phải sang trái chứ không phải là trái sang phải nữa và nếu mà số thứ tự âm một ấy thì nó chỉ chọn số cuối cùng là số 6 vị trí số 6 à dấu cách này chúng ta ghi âm 2 nó sẽ ra chữ O là vị ở vị trí thứ hai điếm từ phải sang trái như vậy đó là, là chúng ta đã biết được thêm một đặc điểm của dàn string nữa chúng ta còn có thêm một cái đặc điểm của uh, dàn string này ví dụ như là một uh, một uh, sau đó chúng ta ghi thêm dấu dấu chấm hai chấm này chúng ta chạy nó sẽ ghi là elo nó mất chữ hờ là chúng ta sẽ biết rõ ràng cái số 1 này ấy là giống như là khi ghi dấu chấm hai chấm này đấy thì nó sẽ in inlay tất cả các ký tự nhưng không nó mất uh, chữ hờ khi chúng ta ghi số không lại à, chúng ta sẽ thấy hello thì chúng ta bỏ số không, chúng ta ghi hai chấm thôi nó cũng ra hello nên chúng ta sẽ biết được chúng ta uh, ghi thêm số 4 đi nghĩa là không một hai ba đây đây số tư này đây chúng ta thấy nó chỉ mỗi chữ o nữa thôi là lúc đó chúng ta sẽ suy ra được đây nó sẽ có một cái đặc điểm khác là khi chúng ta đỡ cái dấu hai chấm này ở trong cái ngọt cho ngọt vuông này thì nó sẽ uh, tính luôn kể cái dòng đó rồi khi chúng ta ghi một cái số này đó ở bên trái thì uh, giống như vị trí thứ nhất là vị trí thứ hai của chữ y à thì nó sẽ tính uh, nó sẽ tính đọc hết tất cả các ký tự trong dòng đó nhưng chỉ sau số thứ tự uh, thứ nhất là số thứ tự thứ hai ba trở lên và đây hello như vậy đó và chúng ta có thể chọn ra một cái khác một cái chịu vị trí mặc định giống như số không đi là chữ H và tới số 4 là chữ L và chúng ta thấy chữ heo đây một không một hai ba bốn như vậy á thì à, nó sẽ tròn ra một cái số ở bên trái vị trí bên trái bên nhất và nó sẽ đập cho đến số mà uh, ký tự màu mà có số thứ tự là số 4 thì chúng ta đã biết thêm một đặc điểm của dạng string này rồi chúng ta có thêm một dạng khác giống như là in là nếu mà e e in đây đây chúng ta ghi chữ à, gì là e chữ e y ơi in e chúng ta ghi nó chỉ ra chữ true có nghĩa là uh, nó sẽ kiểm nó sẽ lấy và nó sẽ kiểm tra coi thử cái chữ dòng chữ string in e này nó có trong chuỗi ký tự hello của biến e không như vậy á thì còn nếu chúng ta chọn một cái chữ giống như hello chúng ta ghi hết thì nó vẫn ra true nhưng nếu chúng ta ghi chữ ghi bị sai đi giống như Haley đây nó sẽ ghi false bởi vì trong này nó không trong kia chữ e này nó không có chữ chữ y mà chữ y nó gắn với đây nên nó sẽ không tính như vậy đó đây là cái lệnh này nó sẽ kiểm tra coi thử một cái lệnh coi thử một cái dòng à, dòng nào đó nó có trong kia dòng chuỗi ký tự hello này không như vậy và đó là tất cả những cái đặc điểm mà cơ bản nhất mà chúng ta có thể biết từ cái kiểu dữ liệu Python thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe và hoặc là nhớ nhấn chuông đăng ký để mà có thể nhận được nhiều video mới từ mình để mình có thêm động lực để mà làm thêm nha bây giờ xin chào các bạn và bye bye video sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm nhiều nhiều thứ uh, đặc điểm khác của Key Fighter nhân phức tạp xin chào và tạm biệt